mưa ơi mưa đừng rơi để nụ cười mất sâu bờ môi cứ đông đến nỗi buồn để em nào mỗi khi đêm tối cho đi chẳng nhận lại để giờ này đánh đôi được yêu mất hay gió yêu ai để không chịu những tổn thương để mỗi khi